kỹ ý nghĩa ngát câu buồn chán từng lâm ngắt câu lẽ nên rằng tồn lắm chi đúng hallelujah Kitô hồng câu cơi doa câu thấu xó câu bạc lẽ mừng ai gia chúa thì nan giặc sĩ đốt giêsu tổ tí nan quân cha Jesús.